Chuyện về cột điện cao thế. Cột điện cao thế vừa có nghĩa là cột điện cao thế, lại vừa có nghĩa là cột điện cao thế. Khi nói đến cột điện cao thế thì người nghe có thể hiểu ngay là cột điện cao thế hoặc cột điện cao thế. Thật ra thì cột điện cao thế và cột điện cao thế có hai nghĩa khác nhau. Một bên là cột điện cao thế tức là cột điện cao thế còn bên kia là cột điện cao thế. Nếu hiểu theo nghĩa cột điện cao thế thì nó là cột điện cao thế. Còn nếu hiểu theo nghĩa cột điện cao thế thì nó là cột điện cao thế. Ở đây rất dễ nhầm lẫn. Nếu chỉ nói đến cột điện cao thế mà không giải thích rõ ràng thì mọi người sẽ hiểu nhầm là cột điện cao thế. Thực ra ở đây các chữ cột điện cao thế nghĩa là cột điện cao thế chứ không phải cột điện cao thế. Cột điện cao thế và cột điện cao thế tuy khác nhau nhưng lại có nhiều điểm giống nhau. Bởi vậy mọi người thường hiểu nhầm cột điện cao thế là cột điện cao thế. Những ai bị chứng rối loạn tiền đình thì không nên nghe vì dễ làm cho tiền đình bị nặng hơn. Chúc cả nhà có những giây phút vui vẻ với có gì hot nhé. Nhớ nhấn đăng ký, like, comment và chia sẻ video để có gì hot có động lực cho ra lò thêm những video thú vị nhé.